Hôm nay mình về nhà thờ Fatima Trà Vong. Mình xin giới thiệu với các bạn đôi dòng về họ đạo Fatima. Năm 2008, cha du xe Nguyễn Trịnh Cang, nguyên chánh xứ giáo xứ Bắc Đoàn Củ Chi, đã nhận bài sai về giáo xứ Thánh Mẫu và kiêm nghiệm họ đạo Fatima Tây Ninh. Họ đạo Fatima có khoảng 400 giáo dân nằm ở vùng sa mạc Tân Biên, cách biên giới Campuchia 25 km. Cuộc sống nông thôn trăm ngàn vất vả, người dân sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng. Đầu tắt mặt tối, nhưng vẫn một lòng trung kiên sống đạo. Tượng mẹ Fatima được đặt ở một nơi đường đi bé nhỏ và bị lấn chiếm. Từ đó, cha Du Xe Nguyễn Trịnh Cang với tấm lòng yêu mến mẹ nên đã quyết định một quyết định khó khăn nhưng dũng cảm là đưa mẹ về ngay sân nhà thờ của họ đạo để dấu dân đến cầu nguyện với mẹ dễ dàng hơn. Xin mẹ giúp cho mọi người Kitô hữu Việt Nam, đặc biệt là những người con của họ đạo Fatima đã vượt bao nhiêu khó khăn cùng sát cánh bên mẹ sẽ được đón nhận nhiều ơn lành của Chúa để được trở nên giống như mẹ Fatima, biết kiêm tốn, đem Chúa Giêsu đến cho mọi người. Xin mẹ chúc lành cho tất cả chúng con. Họ đạo Fatima cung nghênh Đức Mẹ Fatima Trà Phong, khánh thành nhà mục vụ. Đức Mẹ Fatima là một trong những tước hiệu mà giáo hội dành cho Đức Trinh Nữ Maria. Tước hiệu này có sức từ việc Đức Mẹ hiện ra 6 lần với ba em bé chăn cừu ở làng Fatima, Bồ Đào Nha, nhất là ở trong những ngày 13. Chính vì lòng tôn sùng Đức Mẹ, tôn kính Mẹ và không muốn Mẹ phải ở một nơi bất xứng nên hôm nay ngày 31 tháng 5 2011 họ đạo Fatima trực thuộc giáo xứ Thánh Mẫu giáo phận Phú Cường đã cung nghinh mẹ về cạnh nhà thờ của họ đạo đúng 8 giờ 30 đoàn đức mẹ khởi hành và đến 9 giờ xe chở mẹ Fatima đã đến nơi an toàn sau đó đức cha à, du xe nguyễn tấn tước giám mục phó giáo phận quốc cường đã làm phép tượng đài mẹ fatima đồng thời làm phép và khánh thành nhà mục vụ của họ đạo trong phần chia sẻ là chúa đức cha du xe nhấn mạnh truyền tin cho trinh nữ maria để thuyết phục lòng tin tưởng của người thiên thần đã tiết lộ một dấu hiệu đó là việc làm mẹ của một phụ nữ lớn tuổi mà son sẻ để chứng tỏ là thiên chúa có thể làm được tất cả những gì ngài muốn khi nghe thấy thế đức maria đi lên đường về đầu núi dù người đang mang thai người không hồ nghi lời thiên chúa người cảm thấy vững tâm về sứ điệp này người ra đi hăng hái theo chủ đích tránh nghiệm của lương tâm trách nhiệm của lương tâm và mau mắn vì vui mừng tràn đầy thiên chúa mẹ sẽ đi đâu nếu không phải tiến tới những đỉnh cao đó là hạnh phúc xuất phát từ việc người đến từ việc chúa hiện diện đã làm cho bà Isabe vừa nghe lời mẹ chào thì con trẻ nhảy mừng trong lòng bà và bà được đầy thú linh hãy để ý đến sự tương phản và chọn lựa ngôn từ Isabe là người đầu tiên nghe thấy tiếng của Đức Maria Doan Tẩy Giả lại là người đầu tiên nhận ra ân sủng à, nghe bằng tai của thân thể còn do tẩy giả mừng theo nội dung của màu nhiệm này bà tiết lộ sự hiện diện của Đức Maria còn do biết sự hiện diện của Chúa người phụ nữ này biết đến sự hiện diện của người phụ nữ kia vị tiền hôn biết được lời đoan hứa cứu độ hai người nữ nói về ân sủng họ nhận được trong khi hai con trẻ âm thầm sinh động tỏ bày màu nhiệm yêu thương qua việc giúp đỡ của hai bà những vị theo thần linh đã nói tiên tri về con cái của mình con trẻ nghĩ mừng trong lòng dạ bà mẹ tràn đầy thánh linh nhưng không xảy ra trước người con của bà Khi người con được đầy thánh linh mới làm cho mẹ mình cũng được tràn đầy cùng một vị thần linh ấy do ngưỡng mừng còn tâm thần của đức maria thì hân hoan khi do ngưỡng mừng thì Isabel được tràn đầy thánh linh thế nhưng chúng ta biết rằng mặc dù thần ký và thần trí của Đức Maria hoan hỷ người con trai của người đấng vượt trên kiến thức của chúng ta sinh động trong lòng mẹ mình một cách chúng ta không hiểu được Isabel được đầy thánh linh sau khi thụ tay cho trong khi Đức Maria được đầy thánh linh trước khi đầu thai Chúa Isabel chúc tụng phúc cho người vì đã tin cho nên anh chị em cũng có phúc vì anh chị em đã nghe và đã tin tưởng một linh hồn tin tưởng là một linh hồn cưu mang và sinh hạ lời Thiên Chúa và nhận biết các công việc người làm chớ gì linh hồn của Đức Maria ở nơi mỗi một trong anh chị em để anh chị em tuyên tụng sự cao cả của Đức Chúa chớ gì thần trí của người ở nơi mỗi một người trong anh chị em để anh chị em vui mừng trong Chúa Đức cha Giuse xác định rằng anh chị em thân mến trong đời sống của người Kitô đồ hữu mỗi người chúng ta đã nhận đã biết biết bao nhiêu ơn lành từ Thiên Chúa qua trung gian của người mẹ yêu quý của chúng ta mẹ đến thăm bà Isabel đã mang con Thiên Chúa đến cho gia đình của người chị họ và làm cho cả mẹ lẫn con được tràn đầy thánh thần nhờ ơn thánh thần bà Isabel đã nhận ra khuôn mặt còn ẩn dấu của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, là những người Kitô hữu. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu là con Thiên Chúa và được Thánh Thần hướng dẫn tôn thờ yêu mến Chúa Giêsu theo cách Ngài muốn Hãy để Chúa Thánh Thần giúp chúng ta khám phá khuôn mặt của mẹ Maria trong đời sống của người Kitô hữu. Đức bà phù hộ các giáo hữu. Chúng ta đến với mẹ để học nâng mẹ cách đón nhận lời xin vâng và phục vụ. Thánh thần đã làm biến đổi mẹ từ một người thiếu nữ kim hạ thành mẹ Thiên Chúa cũng sẽ biến đổi chúng ta thành những tạo vật mới lại Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Ngay khi còn Kuma, Thánh Tử, Thánh Tử, Giêsu, Thánh Mẫu, Maria đã được cha soi sáng và người đã đi thăm bà Isabel. Xin cho chúng con hằng mau mắn nghe theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn để được cùng Đức Maria ngợi khen cha muôn đời.